À, xin chào các bạn hôm nay tôi xin à, giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta cài cái à, cái phần mềm MetaTrader 4 lên trên máy tính của mình để chúng ta căn cứ vào đó chúng ta phân tích giá giá cả hàng hóa trên thị trường tài chính thế giới ví dụ như giá à, các đồng tiền giá chứng khoán giá à, vàng ngoại tệ hay là kim loại chẳng hạn vân vân thì bây giờ để có thể uh, download được cái phần mềm này thì chúng ta vào trong cái diễn đàn đầu tư tại nhà.com chúng ta vào đây và chúng ta kéo chuột xuống trong phần download chúng ta chọn là MetaTrader 4 chúng ta download về máy chúng ta click vào chúng ta click chuột vào đây chúng ta download về máy à, sau đó thì chúng ta chọn vô cái phần là chúng ta lưu à, chúng ta lưu ở đây là lưu bên trong phần document chúng ta lưu và chúng ta bấm download về à, bây giờ chúng ta mở vô cái phần document nơi mà chúng ta đang lưu cái cái file MT4 này ở đây cái file phần cài đặt của MetaTrader 4 này ở đây chúng ta double click vô chúng ta cài đặt sau đó chúng ta chẹt vào đây à, chúng ta bấm ở nét để cài đặt sau khi nó cài đặt xong chúng ta chờ cho ờ, cái cái, cái, cái nút nét này nó xuất hiện nó là đầy đủ cái tập tin và chúng ta qua cái giai đoạn kế tiếp à, sau khi cài đặt xong chúng ta bấm finish bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái máy chủ à, chúng ta biết chuột vào máy chủ ta sẽ chọn đây và chúng ta, chúng ta bấm scan để chúng ta quét cái máy chủ này kế tiếp là nó xuất hiện cái phần chúng ta tạo cái tài khoản demo thì trong cái phần này ở đây à, nó có nhiều cách tạo giờ đây là cái tài khoản có sẵn à, đây là tài khoản demo tức là tài khoản à, mẫu thôi cho chúng ta thực hiện giao dịch thử thôi à, chúng ta chọn check vào đây và chúng ta bấm next kế đến cái phần này thì chúng ta điền thông tin vào chúng ta có thể điền đại khái không nhất thiết là chúng ta điền đầy đủ thông tin ví dụ chúng ta điền Nguyễn Nhân A rồi quốc gia chúng ta chọn đại thì ở Việt Nam chẳng hạn cái việc này không quan trọng chúng ta điền đầy đủ cho có thôi ở đây chúng ta quận 1 quận 2 gì đó tùy thành phố mình nghĩ là Hồ Chí Minh chẳng hạn rồi cái địa chỉ thì chúng ta ghi ờ, cái gì cũng được số 3 số 4 vậy được cái chừng nào nó trắng thế là, là được rồi nó không còn hiện đỏ nữa như vậy được rồi là còn cái font hoàn chúng ta ghi lại đánh cho một hậu 456 gì chẳng hạn cũng không sao địa chỉ email này chúng ta cũng vậy liền tượng trưng thôi miễn là có cú pháp a cộng trong đó này chấm gmail hay yahoo.com vậy là được rồi sau đó chúng ta check chúng ta quét và thế là tài khoản demo đã được tạo thành lúc này chúng ta thấy tài khoản demo cái hệ thống ở đây nó đầu đã được kết nối qua tài khoản demo hồi nãy là nó no connection bây giờ nó đã thực hiện cái việc à, kết nối và thực hiện cái việc à, giá bằng cách à, sống động rồi kế tiếp là chúng ta à, trên biểu đồ hiện giờ nó đang rất là nhiều các sản phẩm bây giờ chúng ta vào à, trong cái phần à, cái bảng market watch này đây market watch này chúng ta bấm à, chuột trái chúng ta đưa chuột vô bất cứ sản phẩm nào cũng được bấm chuột trái à, xin lỗi bấm chuột phải sau đó chúng ta chọn là hai on đó thì bây giờ nó trên đồ thị nó chỉ xuất hiện bốn sản phẩm thì bốn sản phẩm này á, nó tương ứng với là bốn cái cửa sổ hiện giờ đang hiển thị trên đây nhưng cái việc là chúng ta muốn tìm cái sản phẩm nào thì chúng ta à, thực hiện cái bước là đưa chuột đưa, đưa con chuột vô một khoảng trống chẳng hạn khoảng trống đây đó chúng ta bấm chúng ta chọn phần symbol bây giờ chúng ta muốn phân tích vàng thì chúng ta à, tìm cái à, sản phẩm vàng ví dụ như nó nằm trong cái phần metal này chẳng hạn à. nó sản phẩm vàng ở đây nó có phần chữ gold thì chúng ta double click hai cái vô cho nó sáng màu vàng này lên thì có nghĩa là nó sẽ xuất hiện ở ngoài cái phần market watch kế đó thì chúng ta tìm chúng ta download à, cái indicator và cái thêm này bổ sung dùng để à, bổ sung vào trong cái à, giao diện của à, phần mềm MetaTrader 4 này cho nó đẹp nhưng dễ theo dõi thì chúng ta vào trong website là đầu tư tại nhà.com và chúng ta tìm xuống cái phần gọi là phần mềm giao dịch MT4 này đây à, chúng ta để download cái cái indicator này thì chúng ta cài vào máy à. trong đây thì chúng ta có phần indicator là indicator lớp cơ bản chúng ta click vào đây click vào đây thì chúng ta kéo chuột xuống thì ở đây nó có cái đường link đường link để chúng ta download cái indicator này à, chúng ta click vào đường link này à, click vào đường link này chúng ta sẽ được à, đưa đến một cái, cái, cái website để chúng ta download hai cái hai tập tin này chúng ta click chuột vào từng tập tin một ta download về máy lấy tập tin trên lấy tập trên tin trên à, nó sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái trang kế tiếp và việc còn lại là chúng ta đau đó cái tập tin này về máy ở đây thì chúng ta sẽ download cái tập tin này về máy à, à, chúng bấm vào download và download về máy chúng ta chọn nơi để chúng ta lưu trữ cái tập tin này chúng ta hiện tại chọn qua đây và chúng ta tìm đến nơi lưu trữ thì chúng ta có thể thực hiện cái việc lưu trữ ở ờ, My Document giống như cái tập tin MD4 mà chúng ta cài hồi nãy chẳng hạn Đó, đây đã, đã bắt link được xong rồi chúng ta chọn nơi chúng ta lưu giữ click vào đây chúng ta chọn nơi lưu trữ đó. thì chúng ta lưu vào trong phần mềm trong cái document của cái máy tính mình chúng ta bấm save chúng ta bấm download kế tiếp là chúng ta à, click vào đó download cái, phần thứ hai của một đó là phần template ta là lưu về máy lưu chúng ta cùng thư một của cái uh, indicator thì đều lưu ở trong bằng document luôn chúng ta lưu vào đây bấm sao lưu lại đó. thì bây giờ hai cái tập tin này nó được lưu vô trong cái mục của document hai cái tập tin này hai tập tin uh, indicator và tập tin template này thì, hai cái tập tin này tôi nhắc lại là chúng ta vào trong cái diễn đàn đầu tư tại nhà để chúng ta download lại chúng ta lo đó trong đó click vào trong để download hai cái tập tin này về bây giờ chúng ta thực hiện cái việc giải nén cái tập tin thứ nhất là tập tin indicator này chẳng hạn giải nén tập tin indicator này cho đó bấm chuột phải chọn vô ờ, tập tin nó giải nén thì nó sẽ ra được cái phần đây là giải nén của tập tin đó đây indicator của tài chính cơ bản đây nó giải nén thì nó ra được cái tất cả tập tin con và chúng ta bấm Ctrl A chúng ta copy nó Ctrl A chúng ta chọn toàn bộ sau đó chúng ta bấm chuột phải chúng ta chọn copy à, copy để copy tất cả cái tập tin này chúng ta vào trong cái à, à, file của cái phần mềm MT4 này chúng ta chọn vào trong cái phần data folder data folder ở bên data folder này đây và chúng ta chọn vào trò MV4 MV là 4 và chọn vào indicator và chúng ta bấm chuột phải và chọn dán nó vào đây trong thư mục này nó hỏi thì chúng ta bấm uh, ok hoặc là chúng ta bấm replay luôn chẳng hạn copy and replay luôn à, chúng ta chọn tiếp là yes à, đúng rồi chúng ta chẹt vào trong cái đu này không nói đừng hỏi nữa thì chúng ta nên làm, làm liên tục à, chúng ta lại trở ra ngoài trong cái à, tập à, cái thư mục my document và chúng ta thì tiếp tục giải nén ở cái tập tin template là giải nén tập tin này tôi bấm chuột phải để nó hiện ra và sau đó chúng ta chọn vô lại check here là giải nén cái tập tin template này và khi giải nén cái tập tin template này đó à, giải nén tập tin template này đây tại sau đây tại trước các bạn mà chúng ta click vào trong cái tập tin này để chúng ta copy cái template đó. vậy thì chúng ta sẽ copy cái template có tên là candlestick này đây ở trong cái tập tin là tài chính uh, template tài chính cơ bản chẳng hạn copy nó à, bấm chuột phải copy nó sau đó chúng ta vào trong file giống như là chúng ta đã làm qua đối với uh, indicator thì chúng ta vào file chúng ta chọn là open data chúng ta chọn uh, open data folder riêng đối với tập tin template này thì chúng ta lại chép vào trong cái thư mục template hồi nãy indicator thì chúng ta chọn vào mv là 4 còn còn cái template thì chúng ta chọn vào đây đến vào đây chúng ta chọn chúng ta dán bấm chuột phải chúng ta dán ở đây sau đó chúng ta tắt cái phần mềm MT4 tắt lại hết và khởi động ngược lại phần mềm MT4 mình phần mềm MetaTrader 4 này đây bây giờ à, tất cả các cửa sổ đó đều mở ra thì bây giờ chúng ta muốn thấy được cái ờ, cái đồ thị nào ví dụ như chúng ta đây nó có đầy năm đồ thị chúng ta muốn muốn thấy xuất hiện đồ thị nào thì chúng ta chỉ cần là chọn đồ thị đó chọn gold thì nó xuất hiện đồ thị này nó chọn ví dụ như là đô yên xuất hiện đồ thị này bây giờ chúng ta đang chọn gold chúng ta muốn nó xuất hiện cái đồ thị nào thì chúng chúng ta chỉ cần việc đưa con chuột vào đến cái sản phẩm đó chúng ta bấm chuột phải chúng ta chọn là chặt window đó chọn chặt window lúc này một cửa sổ của sản phẩm nó sẽ xuất hiện đó thì chúng ta thấy là sẽ chọn xong thì cửa sổ này là cửa sổ của của vàng xuất hiện bây giờ cái nền nó mà còn khá tối nến màu xanh màu trắng nền tối tối thì chúng ta đổi giao diện cho nó đẹp hơn thì chúng ta thay đổi lại và chúng ta vào trong cái phần là cái mục ở đây ở đây phần trong đây này chúng ta lại chọn candlestick cái cái cái thăm đây candlestick là cái hồi nãy mà chúng ta đã chép chồng vô trong cái thư mục ừ, thăm đây đấy à, chúng ta chọn qua đây candlestick thì lúc này đây một cái giao diện rất là đẹp và sáng để chúng ta dễ theo dõi đây là cái giao diện của cái uh, sản phẩm vàng ừ. nó như vậy thì cái việc à, chúng ta chà cài các indicator và thêm đây vào trong cái máy à, tính cho chúng ta đo mềm giao dịch MD4 để chúng ta dễ theo dõi à, để thực hiện được cái điều này thì à, các bạn À, cần phải kiên nhẫn và thực hiện một cách trình tự theo cái video này à, chúc các bạn thực hiện thành công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại